Một ngày chân trời xa, hai ta cùng điểm đến Sài Gòn đồng người qua để lại đôi mắt đầy chiều mến Xác định vector công suất lên đang phương đứng và chiều hướng lên Để canh chính xác tạo đội điểm rơi trái tim mà chỉ có em ở bên từng người tỷ phu để đốn hạ trái tim Nhìn xung quanh thì có anh đây có sao lại phải tìm Nụ cười thanh xuân đang bay theo gió cùng đèn chim Hòa vào làn mây trắng và thêm đôi chút ánh nắng vàng kim Anh không phải họa sĩ, viết những điều hoa mỹ Đem tình yêu nhỏ bé này gửi vào tâm tư của một người nghệ sĩ Họ biết cách viết điều tăng phi định hóa thành phật xa xỉ và đối một người phi lưu ai cũng muốn chinh phục vùng mới lạ nhìn hàng cây theo gió cứ ngỡ anh đang đi cùng với ta nét thanh mai đi với đôi vai sau lại thanh thoát ký ức đã ra thời gian nó lại còn chơi tiếng mình tình yêu của